chuyện đời và giờ khi tâm tư rét mất hồi coi hững hờ sẽ nát đang đi trong sương xa xa lướt nhanh cuốn theo bụi đường và người đi say men chiến đấu một mình ai còn ngó ngác trong đêm trường tôi biết rồi đây có nhiều đêm thức chọn vì người yêu vì thương anh vắng xa biết có người về sóng nhớ mong quất nguyện cùng trời cao ước đẹp một vì sao nhớ thương vô bờ vì tình yêu như nụ hoa chỉ nợ một lần thôi chỉ đẹp một lần thôi rồi một ngày mãi giữa muôn hoa người về với thương nhớ vào lòng mà nghe yêu thương thêm đêm dần tàn tâm tư miên man thành thang lối đi nắng mai chập chùng một lòng tin mai đời chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phố lạnh lùng mình ngãi trong sương đêm tìm hai cánh hoa mềm em vào lòng mà nghe yêu thương thêm đêm sơn tàn tâm tư miên man thành thang lối đi nắng mai chập trùng một lòng tin mai đời chiến thắng tìm vào đôi lòng giữa phút thứ sống trong giàu sang tuy gấm nhung đại trang đi về sẽ đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng vàng tôi với cây đàn âm thầm thơ than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quê yêu làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mà nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên tơ mai sau tôi sợ ngang trái là mong đời chúa xót thương đau rồi một hôm quyết đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cánh đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao dám ước mơ duyên tơ mai sau tôi sợ ngang trái là mong đời chúa xót thương đau rồi một hôm tôi quyết đi thật xa tôi cố quên người ta như hình bóng trong xa mơ nhiều thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn ý chung mơ tình duyên bàn nồng tròn đời dài ngẫu trăm năm bên lâu trong giấc mơ anh là hoàng tử anh đến đây anh thật tuyệt vời anh nhìn em thiết tha trong vòng tay hiền hòa nụ cười say đắm như dư hôn em mộng vang đắm say người yêu của em không cần giàu sang chiều trôi lời chót lưỡi đầu môi ai ngỡ đâu anh vùng trăng xa trong dáng anh dáng người thật tha anh người em mến thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em ngồi thần thương trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em anh người em nên thương anh là ngôi thần tượng trọn đời em chỉ yêu anh mà thôi hoàng tử của em lần này buồn lắm em ơi nhưng chẳng qua sự đời bao nhiêu lời thương bao nhiêu lời nhớ biết người thờ nhưng sao lòng còn nhớ vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình yêu nhau làm chi thương nhau chuộc lấy chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ em trả cho anh lời cay đắng làm chi em trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay trả cho anh lời cay đắng làm gì vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đấy từ đây xin trôi nhưng em nào hay cho em nhiều quá lỡ một lần đấy biết chung chung người thì mong một trời cao sang người thì còn trắng áo tay chân nên anh nên anh đã biết được ngày nay em ơi em ơi anh vẫn biết rằng con chim quý phải ở lâu son con không trách là em bội bạc mà em ơi anh chỉ trách em trách em sao em không nói thật lòng mình sao em gian dối để làm gì hãy nhìn một lần sao cho làm gì tôi cũng vội vai một đường tàu biết mấy săn ga xin em xin anh như một gã nhỏ dọc đường sao son đôi môi nhạt nhòa nghe buồn đau lên xót xa trang điểm cho đời vui đêm nay trên chú trên anh rượu với ly lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu ly. em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy khoác xiêm đi em trở thành người phố thị cơm áo gạo tiền xui em biết dối gian em bước chân xuống đời là mèo hoang có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phần bột bèo tim đời em cũng sao son đôi môi nhạt nhòa nghe buồn đau lên xót xa trang điểm cho đời vui đêm nay trên chú trên anh rượu với ly lại đây nào ai biết ai sao lại ôm nhau như người tình đôi bàn tay thú phiêu ly em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy khoác xiêm y em trở thành người khô thị cơm áo gạo tiền xui em biến dối gian em bước chân xuống đời là mèo hoang có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bột bèo tim đời em cũng mang theo ngày mai bước đi mang nỗi đau thân phận bột bèo tim đời em cũng của mỗi con người một hôm xem bút nghiêng đăng trình tối gió từ tiếng yêu buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao riêng tôi đêm nay nhớ thương một người lạnh buốt đêm dài nhưng cớ sao em buồn tình ta ước hẹn nhiều rồi ngày mai âm lại cuộc đời kỳ chiến xa vẫn thấy thương nhau nhiều hơn khi nỗi sóng mịt mờ người trai nhốt nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mấy bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai nhưng gió mưa mai trăng khuất đêm dài tìm tôi đơn côi biết đâu một lần rồi nhớ trọn đời xiên xa vãng thấy thương nhau nhiều hơn khi núi sông mịt mờ người trai nhuốm nhiều tuổi đời chuyện xưa khép chặt vào lòng dù đi chinh chiến vẫn nhớ người tôi mến thương tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ đời anh là mấy bốn phương trời còn miệt mài người đi xây tương lai giấu tâm tư thương ai nhưng gió mưa mây che trăng khuất đêm dài tim tôi đơn côi biết đau một lần rồi nhớ trọn đời tim tôi đơn côi biết đau một lần rồi nhớ trọn đời ngày xưa chia đều ra hai phe đai anh lấy cây làm súng bên em diệt thù phe kia ngang tàng xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh thương xác lẫn nhau như oan thù nghìn dài cây số thương gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô nơi tin đầu nằm thao thương giây phút say xưa xanh giấc mơ gầy